Điểm mạnh của em là em biết vai vá Tính tình của em thì ờ, hoạt bát vui vẻ, hòa đồng Cũng thẳng tính nha Điểm ừ. mạnh cũng là điểm, yếu luôn chị Rồi còn điểm yếu nào nữa không? Dạ Em hơi hậu đậu chị Hậu đậu Chứ <laughs> lại nóng tính nữa Vậy hả? Nóng cỡ nào? Dạ nóng, em nóng Em nóng dữ lắm nhưng mà em nguội nhanh lắm chị Có thể một phút em nguội được Em tên Đại Phi, sinh 1984 Quê quán ờ, sống tại Sài Gòn đại phi hả dạ bên kia có đại kê đó đại kê phần 1, phần 2 bên đây có đại phi nha đại phi à, làm công việc gì à, em à, làm cơ khí tại nhà cụ thể là đại, đại phi à, máy móc với lại à, làm mấy nhà xây dựng à làm ở ở quận mấy à, bình chánh rồi mời nhà gái ờ nhà gái ơi em có rung không vậy dạ rung không dạ mỗi lần em rung mà ai quay em mới lại tuột ơi chị <laughs> dạ xin chào chị hồng vân ừ. à, anh Quyền Linh Rồi và anh bên kia và tất cả mọi người trong khán phòng ngày hôm nay Em tên là Phan Thị Tuyết Mai à, Năm nay em 29 tuổi Hiện tại em sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ừ. à, Nghề nghiệp của em hiện tại của em là làm việc trong một công ty nước à, ngọt giải khát em có cái điểm mạnh điểm yếu gì em em em giới thiệu về mình luôn đi dạ điểm mạnh của em là em biết vai vá tính tình của em thì ờ, hoạt bát vui vẻ hòa đồng ờ, cũng thẳng tính ờ, ừ. điểm mạnh cũng điểm là điểm mạnh. yếu luôn chị nếu như mà nói chuyện với ai đó một câu nói nào đó người nào đó hiểu mình người ta cảm thấy người ta thích mình lắm ờ. còn ai mà kiểu như người ta không hiểu ý của mình á người ta thấy mình thẳng quá người ờ. ta mất lòng người ta đó chị ờ ờ rồi còn điểm yếu nào nữa không dạ em hơi hậu đậu chị hậu đậu <laughs> với lại nóng tính nữa vậy hả nóng cỡ nào dạ nóng em nóng em nóng dữ lắm nhưng mà em nguội nhanh lắm chị có thể một phút em nguội được nguội liền dạ rồi mời bạn trai à. ưu điểm khuyết điểm là gì ưu điểm của em mà hòa đồng vui vẻ ừ. hoạt bát còn khuyết điểm của em thì à, hơi nói nhiều nói nhiều hả dạ anh thấy em nói ít mà tại chưa gặp đối tượng gặp tượng nói nhiều lắm rồi chút qua gặp đối tượng kia nói nhiều không nha em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình 6 năm với lại 4 năm thì à, cũng hoàn cảnh khó khăn thì à, cũng chia tay bây giờ hoàn cảnh của em thế nào thì, có à, khá lên chưa cũng mà được thôi chứ cũng khá được thôi anh nghĩ rằng bây giờ cái thời khốn khó nó cũng đã qua rồi nha cố lên em có mấy mối tình rồi dạ em có hai mối tình chị một mối tình là thời học sinh sinh viên á chị ừ. với một mối tình là cách đây 3 năm cách đây 3 năm dạ quen được bao nhiêu năm dạ mối tình đầu tiên thì em quen được 7 tám năm chị mối tình thứ hai thì em quen được 2 năm lý do sao mà chia tay dạ hai mối tình này á cũng một lý do là khoảng cách địa lý á chị tại vì hai người đó ở xa ở quê á chị quê là ở đâu mà địa lý xa dạ ở miền trung miền trung miền trung mà em ở sài gòn đúng không dạ thì trước thì anh đó cũng học ở trong đây ra cũng ừ. hai người cứ ờ, kéo qua kéo lại thì ừ. anh ấy là con một á chị à. À, phải về quê à, lo thôi. cho ba mẹ em muốn kiếm một người à, gần gũi ở đây nè qua lại hai bên gia đình à, em gái à dễ thương đó, anh anh thấy cái vấn đề khoảng cách nó dễ sợ quá anh đúng rồi dạ, anh coi bên đàn trai anh với bên ờ, tôi có gần em ở không? đâu dạ em ở thủ đức anh thủ đức bên đây là bình chánh cũng không có xa nói chung là ở chung ờ, một à, thành phố này cũng không có xa gì mấy vậy là được rồi à, em với bên đây giống như một cái chỗ là hai người đều yêu 10 năm hết đây bên đây mỗi 8 năm mỗi hai bên đây mỗi 6, mỗi 4 là cũng chục năm yêu có tờ, gọi kinh nghiệm trong thâm yêu đương rồi thâm niên về tình yêu thôi giờ mình bỏ qua những cái uh, cũ đi mình bắt đầu làm lại từ đầu ha dạ em muốn tìm một nửa yêu thương của mình với một mẫu hình lý tưởng như thế nào dạ em thích người đó là chân thật chân thật thà cái anh với lại à, đừng có nói quá nhiều với hai nữa là à, phải có trách nhiệm với lời nói mình mình nói được là mình phải làm được mà ừ. mình không nói đúng rồi nói thì phải làm dạ ổng nói cũng cũng phải làm đúng không rồi còn gì nữa không dạ sạch sẽ trai dở dơ lắm sao <laughs> sạch sẽ không có tay sạch luôn ờ sạch sạch người ta làm cơ khí mà ta sạch sẽ thế là ok rồi đó sạch hơn anh luôn rồi cái gì nữa dạ da lăng phóng khoáng một tí à ga lăng phóng khoáng hả ga lăng là ok luôn ừ. ga lăng ha mà ga lăng với với người của mình thôi nha ga lăng người khác là cũng mệt lắm á có mấy bà nói anh mà ga lăng với người tôi được ga lăng người khác hồi cho anh đi xa lăng luôn á <laughs> em ơi em mong muốn người à, bạn gái của em phải như thế nào thì à, tròn tròn tới mới xứng với mình tròn tròn, tròn xíu chị không đứng kê bên em không được á mai mối kiểu gì chứ nói chứ à, em tròn tròn phải không có tròn cao bao nhiêu thì chiều cao à, tầm à, mét à, 55 trở lên mét mét mấy cưng dạ em mét 63 ạ mét 63 lận trời ơi ngon lành gì nữa nè thì à, biết lo làm ăn với lại à, biết lo cho gia đình với lại có hiếu với cha với mẹ với người già được rồi bao nhiêu phần trăm dạ, có dạ, cái đòi hỏi chắc uh, tồn tại em chắc phải 99 phần trăm 99 phần trăm người ta khẳng định những cái điều em nói là 99 phần trăm dạ, có ok ok ok vậy là chị thấy ok dữ lắm rồi ừ. thôi thế thì ta mở rào thôi nào mở rào bắt đầu đi phi anh cũng có món quà này à, tặng cho em dạ em có món quà tặng cho anh rồi kẹo dạ cái này là do tự em may luôn á anh thấy đẹp Ủa? em không biết anh mặc vừa không tại em chỉ may theo cái suy nghĩ của em á rồi em thấy là anh thì mốt em sẽ may nó sẽ vừa với anh trời ơi trồng vô thử coi nó có có vừa dặn không đúng sai không hay quá vậy đâu hai đứa mặc vô thử coi vừa không còn vừa đưa tôi phi thích cái màu này không dạ thích cũng hợp màu này dễ thương quá màu ngọt ngào dễ sợ em luôn. thích màu xanh dương chị cũng vậy chị rất thích màu xanh rồi như vậy là bạn y chang đâu cái tưởng tượng của bạn gái rồi trời ơi ủa chết cha chết cha coi như là ở trong mình mặc cái mới em mai là cái bự tại vì em không có biết được mẫu người em chỉ mai theo cái phỏng đoán của em thôi ờ thôi coi như ở trong mình mặc áo thun ngoài mình khoác này vô ha cưng ha nhìn đẹp ừ áo khoác là đẹp mai mốt em sẽ mai anh cái mới đúng rồi nhưng cái này là kỷ niệm nha kỷ niệm kỷ niệm ừ. dạ rồi mình ngồi về ghế mình nói chuyện với nhau đi nào dạ em thấy anh sao dạ em thấy anh đẹp trai hiền anh thấy em như thế nào à, dễ thương thấy à, cũng à, vui vẻ em vui lắm anh anh nói chuyện với em là anh cười suốt ngày luôn á vậy là em hợp với anh anh anh mà nói chuyện là ai cũng cười hết không <laughs> em cũng dễ thương thì à, mình tới đây cũng là có duyên dạ thì được thì mình cho nhau cơ hội em nói về quan điểm tình yêu hôn nhân gia đình cho bạn gái nghe đi dạ, quan điểm của anh thì tình yêu thì phải thật thà thẳng thắn anh à, em cũng giống anh á em thích thẳng thắn có sao nói vậy nói chung là hiểu nhau à, quan tâm nhau chăm sóc cho nhau nghe những ý kiến rồi ừ, góp ý kiến với nhau đúng rồi thì à, mình có sao cứ nói vậy cứ nói thẳng đúng không buồn gì đừng để trong lòng cứ dạ. nói ra để hai bên được uh, chia sẻ buồn vui mà em thẳng quá anh đừng có giận nha <laughs> anh là đó tới giờ uh, không biết giận ai vậy thôi em muốn em phải chọc cho anh giận mới được thì à, chắc cũng muốn lắm á muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh anh để chọc anh giận em nói với cô đó biết là nếu như em có vợ có con em sẽ chăm sóc vợ con thế nào thì nếu à, mốt anh có vợ có con thì à, anh cũng lo lắng cho vợ con thì à, giống như vợ mình thì à, không thiếu thốn hơn người ta anh ơi em có tính hậu đậu à, anh có ngại không cái đó anh hết luôn á có <laughs> duyên đó ha hẹn hò sau đó bàn với bạn gái đi thì à, nếu em hẹn hò em chơi bữa nào rảnh chung thì bình thường em đi làm ờ, chiều thì em về thì em rảnh buổi tối anh thì chưa chủ nhật nữa anh vậy thì à, có dịp thì chủ nhật à, cuối tuần mình hẹn nhau uống nước dạ rồi bây giờ em em à, tiến tới nắm tay bạn gái ha hát một bài nào đó nói gì đi thì à, nếu tới đây là cũng có cái duyên rồi thì nếu được thì à, em cho anh cơ hội dạ được à, che chở cho em dạ hết cuối con đường dạ này anh có nụ cười xinh như là mặt trời bé con dừng lại một chút thôi để đắm đuối bầu trời có hai ta thôi rồi về vị trí đi các bạn được rồi Bây giờ mình lắng lòng lại và kiểm tra một lần cuối trước khi chúng ta quyết định đưa ra bấm nút. Để tay vào nút bấm. Hãy nhắm mắt kiểm tra lại một lần nữa. Thật sự nếu đây là một nửa mảnh ghép của mình mình cảm nhận như thế thì đừng ngần ngại tôi bấm luôn bấm ngay tức khắc một còn hai. nếu không phải thì mình sẽ nhường cho người khác nào một rồi đó không khỏi đếm đi khỏi đếm nhìn tôi nghe cạch cạch là tôi biết rồi <laughs> chúc mừng đấy nắm tay nhau bây giờ mình có thể xin phép gia đình hai bên à, xin phép uh, bác ôm à, các anh các chị cho em được uh, quen em con hứa với bác thì à, con sẽ à, lo cho mai hết cuối con đường à, <laughs> cho mai được hạnh phúc lo cho mai cái mốt luôn mai mốt đây cưng nói gì với à, gia đình có anh ngồi kìa dạ xin dạ. chào à. dạ chú uh, cho phép con quen anh để tìm hiểu và tiến tới uh, cái đích <laughs> xin phép mẹ cho hung tí cho con xin phép bác cho con hung mai à em cho anh hung đi thấy sao cảm giác trong lòng thế nào à, thấy tim còn đập lẹ quá lẹ quá hạnh phúc ha hạnh có hai đứa ôm chặt cái coi cảm xúc thế nào ôm chặt thế nào đặt vô gì đâu mà ôm gì mình à. ơi lơi lả vậy trời ôm chặt vô nào <laughs> đó hãy giữ trọn cái vòng tay đó giảm cái vòng eo lại